lựa chọn hơn cố gắng anh chị chọn một mảnh đất tốt chọn một căn nhà có thiết kế phong thủy tốt chọn một cái ngày tốt để hợp hôn đổ mái cất tóc nhập trạch đúng không ạ chọn một đối tác tốt chọn một người vợ tốt đẻ một cái năm sinh con tốt thì tự nhiên nó tốt thay vì đó chọn hú họa một căn nhà tức là chọn hú họa một lĩnh vực đầu tư đúng không ạ lấy hú họa một tuổi để hú họa một con kết hợp hú họa với một người đúng không ạ sau cái lúc mà thầy ơi hóa giải thế nào mẹ em tại sao em khổ thế rồi sau đó bảo em tại sao em thế nọ tại sao em thế kia thế, thế cuối cùng là là, là là cuối cùng là là thế nào nên lựa chọn hơn cố gắng và bộ môn văn hóa phương Đông đó là việc mà tích góp cái kiến thức của nhân loại trong 4.000 năm hình thành và phát triển qua đúng không ạ đưa ra những cái bài học của cha ông đưa ra những cái bài học của tiền nhân đi trước để chúng ta có cơ hội lựa chọn để thay vì phải cố gắng nỗ lực quá nhiều không đạt được cái mục đích